Tiền chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn chú ngồi học bài một mình bên hồ sâu cây vườn xoan Bao cô cá chê non cùng bao cô cá rô son, Tôm tan chiếc bay son nhịp theo chấm ếch vang dồn Kẻ chú là chú ếch con bên ngoài là ngoan nhất nhà chú học thuộc bài xong rồi chú hát thi cùng họa mi Bao nhiêu chú chim gì cùng bao con cá rô phi Theo tiếng hát mê ly cùng vui thích chi cười khi kiệt chú là chú ấy con có hai là hai mắt tròn chú ngồi học bài một mình bên hố sâu cây vườn xoan bao con cá trên non cùng bao con cá xoan xoan, tung tăng chiếc bên son nhịp theo trong ấy vang xoan, kẻ chú là chú ấy You're you, not you.